đạo tràng chúng con Đà Phá Hoa Tu Sắp Phá Mằng Gá Lăng Rắc Hành Tu Sắp Phá Đề Quá ta Sắp Phá Bút Đà Nu Bà Về Nạ Sa Đà Sót Thị Phá Quần Tu Tệ Phá Hoa Tu Sắp Phá Mằng Gá Lăng Rắc Hành Tu Sắp Phá Đề Quá ta Sắp Phá Đầm Mà Nu Bà Về Nạ Sa Đà Sót Thị Phá Quần Tu Tệ Phá Hoa Tu Sắp Phá Mằng Gá Lăng Rắc Hành Tu Sắp Phá Đề Quá ta Sắp Phá Sàng Gà Nu Bà Về Nạ Sa Đà Sót Thị Phá Quần Tu Tệ do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây nguyện cầu hồng ân tam bảo và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 Dạ, mô Phật à, kính chào đạo tràng ạ. À, kính thưa quý vị, à, sư nghĩ hôm nay à, mời quý vị à, hành thiền 5 à, phút nha. Ừ. Tại vì á, hành thiền á, hành thiền quán là là là trí tuệ ừ. đức phật dạy đó có thiền thì trí tuệ sanh à, không không có thiền thì không có trí tuệ có có thiền đó có chánh niệm tỉnh giác đó, thì nó diệt trừ vô minh à, à, đây, mời quý vị à, ngồi tĩnh tâm à, hành thiền 5 phút nha nếu quý vị ngồi thì à, ngồi lưng da thẳng nó thẳng nhưng mà đừng có gồng nha lưng thẳng cổ thẳng rồi hành giả à, đưa tâm mình về hơi thở đó rồi thấy thấy thân nó ngồi rồi ghi nhận hay biết từng hơi thở hết biết hết thở biết thở thấy sự sanh diệt vô thường trong từng hơi thở hết thở trọn vẹn trong từng hơi thở rồi thấy vô ngã thân tâm này là vô ngã đây không phải là tôi không phải của tôi không phải tự ngã của tôi nếu ý nghĩ sanh khởi hành giả niệm ý nghĩ ý nghĩ nhớ quá khứ niệm nhớ nhớ hay biết ừ, hay biết rõ mình đang nghĩ cái gì nhớ cái gì và biết nó là vô thường khổ vô ngã à, các pháp nó sanh nó là do duyên à, hết duyên nó diệt thành giả chánh niệm tỉnh giác rồi mời quý vị bắt đầu 5 phút nhé khi giả cái chánh niệm giả thấy thân nó vô thường khi giả cái chánh niệm thấy tâm nó vô thường vô ngã Dạ, yeah, mô Phật kính chào đạo tràng. À, người có trí là người à, biết à, chân lý tứ diệu đế đó là khổ khi giả khi giả cái chánh niệm tỉnh giác hay giả quán cái thân tâm này là giả thấy thấy biết mình có những nỗi khổ sanh lão bệnh tử là khổ tham sân si là khổ cái thứ hai là nguyên nhân của sự đau khổ nguyên nhân của sự đau khổ đó là đó là vô minh tha mái chấp thủ à, cái người người nào biết rõ nguyên nhân của khổ thì hành giả đó không có chấp thủ hãy buông xả ai xả ly không chấp thủ thì thoát ly đường sanh tử thứ ba là niết bàn niết bàn là không tham không sân không si mình tu là chúng sanh là tham sân si ờ, khi tu ờ, bỏ hết tham sân si đó là không tham không sân không si đó là niết bàn ha và mục đích của người tu ờ, là là tiến tới niết bàn chứ không phải chứ không phải để được an vui an lạc ha rồi bây giờ mời quý vị rải tâm từ ha rải tâm từ để nó hỗ trợ nó giúp đỡ thêm cho cái phần chánh niệm tỉnh giác người có tâm từ là cái người đó không có không buồn không giận và không có trách mình và không buồn không giận không trách ai cả nếu nếu nó sanh khởi thì mình chánh niệm liền à, buồn hay biết buồn buồn nó giận à, biết giận giận trách niệm trách trách à. À, biết nó là khổ nó là nguy hiểm nó là tội lỗi nó sanh tử luân hồi khi mình biết như vậy từ từ nó sẽ bớt ha rồi mời quý vị nha à, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Dạ, mô Phật, kính thưa đạo tràng, à, sư đã thấy à, pháp à, sư pháp thanh đến rồi. Dạ, mô Phật à, kính lễ sư pháp thanh và mời một vị thỉnh pháp sư nha. Kính chúc à, quý vị thính pháp được an vui. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ quý sư con kính đảnh lễ uh, cô quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng con xin phép được thỉnh pháp sư yeah. Dạ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma Samputhasa Namo thassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Brahma jalokati bhati sahampati Katanjaliyan tiwarang ayajata Santi thasantam parajang kajatika đề sẽ thư thầm băng cam phi măng pha chăng san tham ma phê rin vi na vinayan cha kha yang sụt tan cha bản thân abhi à tham ma chăm măng a à cô ta yan tu cha thư san cha đàn đăng Pamphuthaneye Parisaya Manche Phạm Thiên vẫn ngậm mùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng nhí hơi Quyết lòng mở đạo dài đời Nhắm vườn lọc giả ngài dời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy thính giữ Phạm từ đó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 thà yeah. nam mô bụt thầy giá nam mô thầm mà giá nam mô sanh ca giá không biết là quý vị à, có nghe được âm thanh rõ không ạ à? dạ thưa chúng con nghe rõ à rồi cảm ơn cô à, Tina và dạ, bây giờ à, trước khi chúng ta học à, bây giờ là mời quý vị tuần tự à, mỗi vị lên đọc đọc lại à, cái cái, cái phần mà mình đã học rồi à, sau đó à, chúng ta sẽ học tiếp ha à, từ nam mô tassa rồi cái à, phần à, lễ phật lễ bái tam thế phật à, mời quý vị Rồi, mời vị nào lên xung phong à, trả bài trước đi. Dạ con dạ, xin, xin mời Tina trước nha Tina, xà thú. Dạ. dạ. Rồi, rồi, rồi, mời Tina. Dạ. Con, tại ba ngôi tam bảo không phúc đánh đại quý sư và uh, cô tư nữ uh, con xin phép được đọc bài. Namu thassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namu thassa bhagavato arahato samma Samputhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yo san nisinno warabo timule marang sasan sase nang mahatin vijayo sambuddhi ma sambuddhi ma gati ananta lô cút tạ mù tăng phá nạ ma mì bún thăng còn nữa không vậy em dạ con hôm bữa mình đọc tới ờ, bài nó dài quá cũng mong tí uh, dê chợ bút thang dạ yeah. Ye Chaputta Atita Ye Chaputta Atita Cha Ye Chaputta Anakata Panchupana Cha Ye Buddha Ahang Vandami Sampada Dạ thưa con xin hết, con kính mời vị kia. À, rồi, đọc đây là cũng uh, tốt rồi, khá chuẩn uh, nhớ cái uh, trường âm, đoạn âm mình đọc cho đúng giọng là tốt. À, rồi, mời tiếp. dạ con kính đảnh nam mô phật dạ con à, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư thanh tâm kính đảnh lễ sư pháp thanh kính chào toàn thể đạo tràng và dạ, con xin đọc bài nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Yo san ni sin no warabo thi mu le ma rang sa se nang ma tình vi chay yo sam bo thi ma gat chi ananta nya no lo put ta mo tang panama mi bút thăng ye cha buddha atita cha ye cha buddha anagata Panna cha ye ni sát Ba đa. Đây, tốt rồi ha dạ. dạ. dạ. con kính tri ân sư ạ xin mời vị kế tiếp ạ à. con đặng cặp bi chung với nhau để họ cho nó dễ trong thời gian đó quý vị có việc đọc nha sao thú dạ, con xin đọc bài Dạ, dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con kính đảnh lễ cha sư Pháp Thanh, dạ. dạ. Con kính chào đạo tràng, dạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. yo sanisin no varabo timule ma rang sase nang mahatin vichayo sambo thi ma gachi anantanyano lô cô ta mô tăng ba na ma mi bút thăng ye A ha atita cha ye Na Ga anagata Ba chớp bàn na cha ye bụt hà a hằng Quan đà mi sắc ba đà dạ con xin hết ạ à. trời tốt tốt dạ đọc dây đúng giọng rồi đó ừ. rồi con đã copy qua được rồi đó dễ hơn rồi đó bác sư à, dạ, rồi, con rồi. xin mời cả nhà à, rồi Dạ con xin mời cô Diệu Pháp, mời cô Diệu Thiện, mời anh Đạo Huynh, mời Nguyên Như, mời Quỳnh Như, mời cô Phúc Hạnh ạ. À. Con xin mời Tâm Từ, con xin mời mọi người. trả bài lẹ đi rồi học bài mới chứ dạ thôi trong thời gian dạ. đó rồi con xin mời cô cô cô Diệu thiện dạ con kính đảnh lễ sư thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư pháp thanh kính lễ quý cô tu nữ ờ, kính chào đạo tràng con xin đọc tiếp nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Yo san ni sin no varabo thi mu le ma rang sa se nang ma tình vi che yo sampo thi ma ga chia nan ta nhà no lut lô cuốt ta mô tăng ba na ma mi cuốt thằng về cha buốt ta a tỳ ta cha ye cha buốt ta a na ga ta bát chấp bàn na à, cha ye buộc pha a hằng quan đà mi sáp pha đà dạ con đã đọc xong con dạ, kính tri ân sư kính tri ân nguyên nhân đã quát bài dạ nam mô bút ta giá nam mô thăm ma giá nam mô sanh tha giá dạ con thành kính đỉnh lễ quý sư quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng dạ con xin đọc bài ạ à. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yo san yo san ni sinh no warabo thi mu le ma rang sa se nang ma vi chay yo sam thi ma gat chi anan anan ta nhan anan ta nhạt no lô cút ta mô tăng ba na ma mi bút thăng ye cha bút tha ta cha ye cha buddha anagata bát chúc bằng nhà cha ye buddha ahang wanda misabada dạ bằng ông đọc bài xong chúng ta bằng nhà ha nhớ nhớ dạ. chỗ đó bằng nhà à, à mời tiếp dạ con uh, xin uh, à, đánh lễ ban qua tam bảo Dạ, kính lễ sư pháp thanh à, kính lễ sư thanh tâm à, kính lễ quý cô tu nữ à, kính chào quý bà quý cô quý anh chị trong đạo tràng dạ dạ xin đọc bài nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa phagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa, Tassa chứ không phải Tassa. Dạ. Dạ, Rồi, cảm ơn sư. Tiếp dạ, đi, nhớ ờ, tassa. nhớ ra Tassa yeah. Dạ, chứ không phải Tassa. Dạ. À, về chá Bú Tha. Dạ, dạ. Dạ, con cảm ơn sư. Yo san ni sin no warabo thi thi le ma răng sa se năng ma ha tinh quý chạy vô sam bồ thi ma gắt chi a nan ta nan nô lô cút ta mô tăng ba na ma ni bút thăng về cha bút tha ta cha về cha bút tha anagata bách chúc ban na cha về bút tha a hằng quanh đà mi sắp ba đà dạ, tốt, dạ. tốt. cảm ơn dạ. sư và cảm ơn đạo dạ. ca dạ nam mô bích thầy dạ. xin mời vị kế tiếp dạ. dạ cho con đọc bài bạch sư Dạ. Nắc mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nắc mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nắc mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yo san ni sinh no vara bồ thí mà rằng sát sê năng má hát tình quý trề vô sầm bồ thi mà gắt chi an nằm ta nhà nô lô cút tam mô tặng ba nam mà mi bút thằng về cha bút thà á tì tà cha về cha bút thà á nà gá tà bắt chúc bành nà cha về bút thà á hằng hoành đà Miss Sabada. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin định lễ ba ngôi tam bảo. Dạ con kính định lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, dạ con xin đọc bài học hôm nay ạ. À. Dạ. Cảm ơn cô Nguyên Như đã à, đưa bài học lên. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yo san nisino waro bo timule. Dạ. Warabo timule. Dạ, war, dạ, con xin đọc lại. Yo san nisino warabo timule mà rằng sa se năng mahatin quy chê yo sambo thi mà gắt chi ana anang ta nina anang anang ta nhà nô lô cút ta mồ tăng ba nam mà mi bút thằng về chấp bút về chấp bút thà ati tà cha về chấp bút thà anagata bắt chấp bành nhà cha về bút thà a hằng Quần đà mi sắp ba đà. À, bắt chúc bằng na nha. Bắt chúc bằng bắt na. Chúc, dạ. Yeah. Bắt à. chúc bắt chúc bằng na. Dạ. À, Cha à. về à. Buddha a hằng quần đà mi sắp ba đà. Dạ, Rồi, con đã đọc xong. Dạ, Tốt. con kính à, tri ân à. sư. Dạ. dạ. bé châu lên đọc đi bé châu em hả chị rồi lên đọc đi Nam mô tát sa Tathagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô ta sa pha tassa bhagavato arahato samma sa Nam mô ta sa pha tassa bhagavato arahato samma sa yo sang ni sin no warabo thi mu le ma rang sa se năng ma ha tình quý chạy vô sambo thi mà gắt chi a nan tan nhà nô lô cút ta mô tăng panama mi bút thăng về cha bút tha a ta cha về cha bút tha a na gata bác chấp bành na cha về bút tha a hằng quanh đa mi sắp ba đà rồi tốt tốt phú dạ thưa còn vị nào nữa không xin mời anh bảo quốc nha anh bảo quốc anh chưa lên nè Dạ, dạ nam mô Bổn Thầy, dạ nam mô Tam Ma dạ. Con đảnh lệ chư Đức Tăng đi, kính chào đạo tràng. Dạ không biết đọc bắt đầu chỗ nào đây, nguyên gì bắt đầu chỗ dê trà hay sao dê trà. Sorry rồi. dạ dạ dạ dạ dạ. dạ <clears throat> dạ. dạ. นโมนโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ โยสันนิสนโนวรปูทิมูเลมารังสัเสนังมหาติมเบเจโยสัมโบทิมากาดทิอันนัน anan tana tanya no lo kutta mo tang panama mi bụt ye cha bụt atita cha ye cha bụt anagata patjapanna cha ye bụt tha ahang wanda mi sap con đã đọc ờ, xong tốt tốt dạ. dạ mời chị nhung ạ à. À, alo alo ạ dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo dạ con kính đảnh lễ sư pháp thanh con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ con kính chào các anh chị trong đạo tràng con xin đọc bài ạ Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ con chị Nhung ơi. Yo sang ni sin no warabo thi mu le ma rang sa se nang ma ha tình quy chay do sam bo thi ma gách chi ananta nhano lo kutta mô tăng banama mi bút thăng ye cha bút tha atita cha ye cha bút tha anagata bách chúc bản na cha ye bút tha ahang quan đa mi sắp ba đa dạ thu dạ thu dạ con đã đọc bài xong dạ con kính tri ân sư dạ sa thú nguyên như dạ kính cảm ơn đạo tràng con xin mời vị kế tiếp Bạch sư à, kính chào đạo tràng con xin đọc bài Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa yo san ni sin no mu le ma rang sa se năng ma tin quy chay yo sambo thi ma gat chia nan ta nhà no lô cút ta mô tang ba na ma mi bút tang ye cha bút ta a ti ta cha ye dạ, cha ye cha bút tha Ye cha Buddha ta Anagata Bát chúc bằng na cha ye Buddha Ahang Wanda Misabada Dạ con tri ân sư, dạ con kính dạ, dạ, dạ, dạ. Dạ, thưa còn vị nào nữa không ạ? À? Như xin mời lên. Nếu không còn ai thì à, Dạ bạch sư con thấy là hình như đọc hết rồi bạch sư. Con mời à. sư con thật sư có thể à, vô bài mới để con à, chuyển cái bài qua. À, không có bữa nay à, bữa nay mình nghe nghe giảng nhiều chứ chưa chưa ấy đâu bây giờ mình phải hiểu biết cái cái phần cái cái chữ bút thà cái đó dạ à. Ừ. thì à, mình phải hiểu từ từ cái căn gốc của nó tức là cái chữ Buddha đó là là Phật à, Phật à, nhưng mà mình phải hiểu là cái ờ, chữ Phật nó là như thế nào đó à, thí dụ như ờ, quý vị nghe là à, Phật hay là người ta gọi là ông Bụt ông Bụt ha thường thường ở ở ngoài bắc thì nó gọi là ông bụt thì à, chữ à, chữ chữ phật đó là nó từ cái à, âm theo tiếng hán đó, từ chữ bút còn cái chữ mà ông bụt đó, thì quý vị nhớ rằng á thời xưa đó là ở cái vùng à, ở uh, miền bắc đó, có một cái cái đồn thiêu tăng các ngài đi theo cái à, cái đoàn mà thương buôn à, gọi là cái cái cái con đường tơ lụa trên biển á. những cái đoàn thương buôn từ Ấn Độ và đi qua Trung Quốc để giao thương buôn bán thì cái thời kỳ vua A Dục đó thì à, vua A Dục mới à, à, thỉnh các vị trưởng lão à, đi đến những cái vùng đất ở vùng xa xôi để mà truyền bá giáo pháp cho nên là ở ờ, Việt Nam mà cái thời kỳ đó, cũng có một cái đoàn chư tăng à, đi đến để ờ, để à, giáo hóa nhưng mà cái nhân duyên ấy, cái nhân duyên cái phước của chúng sanh ấy, cái thời kỳ đó nó, nó kém quá thì cái đoàn thương buôn đi ở trên biển cũng gặp gặp bão tố à rồi xong đó, các ngài đi qua cái cái vùng đất đó, ở một thời gian do cái cái điều kiện phong thổ nó không hợp à, vật thực nó không hợp thời tiết không hợp cho nên là à, các ngài à, đến nhưng mà chưa có chưa có giáo hóa chưa có truyền truyền đạt được gì nhiều á thì các ngài đã viên tịch cho nên là ở cái vùng đó họ còn còn còn nhớ được còn nhớ được cái chữ chữ chữ bút thái đó nên âm lại gọi là ông bụt ông bụt đó, tức là ông phật ha thì à, nếu mà mình à, là cái người mà đã có cái niềm tin đã có sự quy tâm bảo rồi à, mình đi chùa rồi cái nó thường thì người ta hỏi mình vậy chứ à, Phật là sao à, à thế nào là ông Phật đó thì mình thấy phải biết phải biết để mà mình à, mình trả lời chứ à, mình đi chùa và kia nọ mình à, lễ bái mình đọc à, Phật pháp tăng nhưng mà mình biết Phật là gì đó. Thành ra cái đó là một cái điều mà thiếu sót à, thiếu sót của một cái người Phật tử nha mình đã có cái duyên lành mình là người phật tử rồi đó thì mình phải hiểu cái chữ chữ Buddha đó Buddha đó là Phật à, danh từ nam tính thì trước khi trước khi trở thành một vị Phật đó thì phải gọi là một cái vị à, Bồ Tát nè à, giống như giống như là à, chừng nào mà mình à, tốt nghiệp được cái cái à, có được cái tấm bằng mà cử nhân á nha còn mà trước khi mà được đạt được cái cái cái bằng cử nhân đó mình phải là sinh viên à, mình sinh viên ở trong cái trường đại học rồi mình phải theo một thời gian đó thì mình mới tốt nghiệp cái à, cái trường đại học đó mình à, trở thành một cái uh, có cái tấm bằng à, cử nhân ha đó là nó như vậy đó thì cái chữ ờ, cái cái ngữ căn nó là chữ bút bút b à b o d cái ngữ căn của nó là chữ bút đó là sự sự hiểu biết sự hiểu biết hiểu biết thì nó có nhiều mức độ à hiểu biết về cái các cái pháp và thế gian Phật đế rồi cái hiểu biết à, ở cái mức độ nào đó à, còn nếu mà cái cái đi đến cái sự giác ngộ đó là phải phải phải có cái sự hiểu biết à, hiểu biết hoàn toàn à, thì cái chữ à, cái chữ bồ thí đó bồ thí tức là hiểu biết hay là giác ngộ à, biết một cách ừ, rõ ràng tường tận đó thì khi mà cái cái à, cái à, chữ à, từ cái chữ bồ thí này đó thì nói ra là chữ chữ bút đà bút đà đây là cái à, ờ, gì mà đã đã giác ngộ hoàn toàn à, trọn vẹn à, hay là nó còn gọi là là liễu tri à, liễu tri đó là biết một một, một cách tường tận thành ra đó mình nghe nói là à, thật là giác ha thật là giác còn à, chúng sanh là mê à thật là giác giác về cái gì giác về cái chân lý tứ diệu đế à, là khổ nguyên nhân của khổ rồi vắng mặt hoàn toàn đau khổ và những phương pháp thực hành để đoạn trừ tất cả những cái khổ đau đó đó thì uh, trong thế gian quý vị biết là không phải lúc nào cũng có cũng có uh, cái vị Phật ở ở thế gian hết à có những lúc mà do cái nhân duyên cái điều kiện có những bậc uh, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian à thì khi mà có có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian đó thì thì mới có giảng dạy về giáo pháp à, mà mà cái lúc mà coi như là chưa có một cái vị nào có cái khả năng mà giảng dạy cái cái cái chân lý tứ diệu đế à đột nhiên có một người mà có cái khả năng để giảng giải tường tận cái chân lý tứ diệu đế đó, thì cái vị đó được gọi là người giác ngộ hoàn toàn hay là là Phật à, à, nhớ vậy đó Phật là giác ngộ à, Phật là giác ngộ về chân lý tứ diệu đế à, còn phàm nhân á là là mê mê là gì si mê à, phiền não tham sân si đó thành ra nó phân phân biệt vậy để người ta có hỏi mình chữ Phật là cái gì để anh biết à Phật là người đã giác ngộ về chân lý tứ diệu đế à, ngắn gọn để quý vị dễ nhớ à, rồi trước khi mà trước khi mà trở thành một vị Phật đó thì phải trải qua một cái thời kỳ à, thời kỳ Bồ Tát à, à là cái danh từ của nó là à, bồ thí bồ thí à, mà cái người mà có cái chí nguyện à, cho có cái cái người mà có có ờ, chí nguyện để trở thành à, thành Phật đó thì gọi là bồ thí sát tá à, sát tá là cái cái cái, cái, cái một cái chúng sanh à, à chúng sanh có cái uh, chí nguyện để trở thành à, một vị Phật hay là có cái người một chúng sanh có cái chí nguyện để giải thoát à, đó là bồ bồ thí sát tá à, là bồ tát hay là nếu mà âm theo tiếng hán nó à, còn cái danh từ đó là gọi là bồ đề tác đọa à, bồ đề đó là là là là bồ thí tác đỏ là, là âm từ cái chữ sát tá đó, âm ra tiếng hán à, rồi à, gọi là à, bồ đề thác đỏ anh à. thành ra chúng ta biết những cái cái, cái danh từ đó để để sau này mà mình có có gặp á, thì mình à, mình không có không có bị bối rối à. thì cái từ cái ngữ căn á, từ tiếng ngữ căn là bốn à nó thành cái cái cái danh từ nó là bồ thí bồ thí rồi các cái động từ của nó đó, cái động từ của nó đó là bồ bồ thề tí bồ thề tí là cái mình thực hành các cái pháp để đạt đến cái sự giác ngộ à đó để à, những cái phương pháp thực hành để để đạt đến cái sự giác ngộ những cái phương pháp thực hành để đạt đến cái sự giải thoát cái động từ nó là vô thuê tí à, rồi cái cái danh từ của nó đó là cái cái vị mà có cái chí nguyện để à, giải thoát đó là bồ thí sát tá hay là à, chúng sanh giác thủ tình tức là những người những cái chúng sanh có cái chí nguyện để mà giải thoát rồi bây giờ á, cái à, phân hạng ra có ba loại ba cái hạng ba hạng bồ tát ha à, cái hạng à, thứ nhất là à, bồ tát còn giác đó tức là cái cái gì bồ tát này đó có, có chí nguyện trở thành cái cái bậc chánh đẳng chánh giác à, hay à, là người ta còn gọi là thật tổ à, hay là toàn giác à, chánh đẳng chánh giác hay là chánh đẳng giác đó là cái à, gì mà à, giác ngộ một cách hoàn toàn và có cái khả năng có khả năng giảng dạy giáo pháp để cho các chúng sanh khác à, giải thoát đó cho nên là phải gọi là là bậc chánh đẳng chánh giác bậc toàn giác à, rồi à, à, chánh đẳng giác à, đó rồi cái cái cái bồ tát à, thứ à, cái à, thứ hai đó là bồ tát độc giác tức là à, cái danh từ Bali gọi là bắt chê cá bú thá ha là cái vị này đó cũng giác ngộ cũng giác ngộ nhưng cái vị này không có khả năng giảng giải để cho các chúng sanh khác thực hành à, để giải thoát cho nên gọi là độc giác tức là tự tự mình giác ngộ thôi à, mình giải thoát thôi chứ không có giúp chúng sanh khác giải thoát được rồi à, cái à, bồ tát cái hạng bồ tát thứ ba đó là bồ tát thinh văn giác tức là những vị những vị này thực hành các cái cái công hạnh và đến cái thời kỳ mà có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian đó thì nghe nghe giáo pháp từ bậc toàn giác bậc chánh đẳng chánh giác các cái vị này mới mới giác ngộ là gọi là xa quá cá bút thác ha thì ba ba cái à, ba hạng bồ tát này đó thì à, cái thời kỳ mà có bậc chánh đẳng chánh giác có giáo pháp xuất hiện ở thế gian á, thì có có bậc chánh đẳng chánh giác và có thinh văn giác còn cái thời kỳ mà ở thế gian này không có cái giáo pháp không có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện á, thì cũng có những cái vị đạo sĩ à tu tập xuất gia nhưng mà thường là là các vị này tu ở cái vùng à, núi tuyết lãnh à hi mã lạp đó thì à, những vị này tự tu tập rồi giác ngộ à, rồi giải thoát à, thì trong cái thời kỳ mà không có giáo pháp còn nếu mà có cái thời kỳ à có bậc chánh đẳng chánh giác có giáo pháp thì sẽ có bậc thinh nhân giác à, thì khi mà cái thinh văn giác này đó là người người nam cũng như người nữ à, đều có đều có thể à, giác ngộ giải thoát được nhưng mà cái à, bậc chánh đẳng chánh giác và độc giác á, thì thì không có người nữ à, người nữ không có thể à, xuất gia trở thành để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác cũng như không có thể trở thành bậc độc giác đó. trong cái thời kỳ có giáo pháp có bậc chánh đẳng chánh giác à, thì à, người nữ cũng tạo trữ công đức cũng có thể đạt đến à, thánh đạo a la hán tức là cũng có thể trở thành phật đó nhưng mà chỉ là bậc à, a la hán thinh văn giác à, nhớ cái cái điều kiện nó là như vậy ha thành ra đó tùy tùy theo cái mức độ à, cái mức độ à, cái chí nguyện mà cái thời gian thực hành các pháp độ nó nó dài à, ngắn khác nhau à, ví dụ như cái cái vị mà bồ tát có cái cái chí nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác thì cái thời gian vào các cái pháp độ nó phải cao hơn nhiều hơn à, còn cái gì mà cái gì mà bồ tát có cái hạnh nguyện trở thành bậc à, độc giác hay là hay là cái thời kỳ có bậc chánh đẳng chánh giác là thinh văn giác đó, thì cái cái, cái à, thực hành các cái pháp độ cái thời gian nó, nó ngắn hơn à, là chỉ có à, 100 100 ngàn đại kiếp thôi à, nhưng mà nếu mà trong cái thời kỳ mà có những cái vị mà gọi là thường thủ thinh văn đó à, những vị đặc biệt có cái chí nguyện à, cũng là bậc thinh văn nhưng mà cao hơn cao hơn à, tức là giống như thời kỳ à, cái giáo pháp của Đức Phật Gautama thì có ngài Sariputta Moggallana à, là hai vị thượng thủ thinh văn ấy. thì những cái vị mà muốn trở thành thượng thủ thinh văn ấy, à, phải tu trong cái thời kỳ là một a tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp Ờ, cũng tạo trữ các cấp độ nhưng mà cái thời gian nó nó cao hơn à mình à, lấy cái ví dụ giống như là bây giờ á cái ờ, bậc chánh cảnh chánh giác giống như là là cái người có cái học vị tiến sĩ đi không thì cái cái cái tiến sĩ thì phải đòi hỏi cái thời gian nó nó lâu à, có thể khoảng mười mười mấy năm nữa à, rồi các vị mà ừ, ờ, mà thượng thủ trên văn à, giống như là gọi là là là mình à, hiểu giống như nó là bậc à, các cái vị thạc sĩ à, cái vị thạc sĩ này đó thì nó trên những cái người cử nhân nhưng mà nó nó thấp hơn là là à, mấy cái vị mà tiến sĩ đó thành ra muốn mà đạt được cái thạc sĩ đó thì cái thời gian nó phải lâu hơn những cái vị mà cử nhân đó rồi cái bậc là thinh văn giác bình thường á là hay là độc giác á, là giống như là là những cái vị mà đạt cái học vị tử nhân à, cũng qua cái cái, cái đại học nhưng mà à, chỉ à, cái à, thời gian nó, nó ngắn hơn chỉ à, 100 ngàn đại kiếp mà thôi đó thì như vậy đó để mình mình hiểu à, các cái cái cái các cái à, các cái hạng và Bồ Tát rồi những cái chí nguyện để trở thành à, bậc chánh đẳng chánh giác à, hay là bậc à, độc giác tinh văn giác à, thì nói chung á a la hán thì có thể gọi là phật á ra hăng á, tức là cái người mà đã hoàn toàn giải thoát à, đào bứng tận gốc rễ của phiền não cái người đã thực thành, à, đầy đủ các cấp độ và cái người đã chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi à, thì cái thì gọi là Phật à, nhưng mà nhớ à, Phật thì nó có các cái hạn nhau à, vì cái cái trình à, cái sự mà thực hành à, bổ túc các pháp ba la mật bổ túc các pháp độ nó nó khác nhau à, cho nên cái phân hạn nó là như vậy à, để quý vị nắm nhưng mà à, quý vị thấy rằng á, trong tất cả các tôn giáo khác á, thì à, thí dụ như à, phụng thờ à, phụng thờ à, thượng đế à, thì những cái người đó sẽ sẽ được về với à, với thượng đế à, nhưng mà đâu có ai mà mà à, được làm thượng đế đâu không nhưng mà bên Phật giáo á, thì à, mình là cái người cái người có niềm tin có niềm tin chân dánh à, mình thực hành à, thì mình cũng sẽ đạt đến cái cái sự giác ngộ đạt đến cái đạo quả à, a la hán thì cũng trở thành cũng trở thành phật thì à, cái cái điều cái điểm đặc biệt của của phật giáo là chỗ đó, đó. À, để chúng ta biết là cái nhớ là cái phật là sự giác ngộ à, giác ngộ về chân lý tứ diệu đế mà cái điều quan trọng là à, phàm nhân á, thì chỉ biết được cái gì cái khổ lây quay trong cái khổ và cái nguyên nhân của khổ mà mà cái vị mà a la hán à á ra hăng là cái vị mà đã thực hành trọn vẹn à trên cái con đường bát chánh đạo à, trở thành bát thánh đạo và đạt đến à, cái thánh quả cao nhất cao tột và đã tận trừ tất cả các cái phiền não và chấm dứt sanh tử luân hồi à, để à, quý vị nắm để mình biết à, sau này để mình hiểu biết được như vậy đó để mình à, có khi người ta không biết người ta muốn tìm hiểu người ta hỏi mình thì mình cũng phải có cái hiểu biết để mình mình ờ, giải thích mình chia sẻ để người ta biết cái thế nào là Phật ha à, Bồ Tát là sao là Phật là sao là Phật có có mấy hạng như vậy đó để mà chúng ta à, à, có cái lợi ích để chính bản thân mình hiểu ví dụ mỗi lần mình ờ, mình niệm á ra hang à, hay là mình đọc cái chữ múa thô và biết ý nghĩa của cái chữ Phật à, và mình có thể mình à, mình chia sẻ cái điều hiểu biết của mình à, với những người khác để người ta người ta ví dụ người ta tò mò người ta muốn tìm hiểu à, để người ta có thể người ta tìm hiểu à, cái cái à, đạo Phật là như thế nào à, ông Phật là ra sao mình biết để mình chia sẻ để mình hướng dẫn à, cho người ta à, rồi bây giờ đó là à, trong cái cái phần này quý vị còn à, có thắc mắc gì thì nêu lên à, để à, sư giải thích thêm à, mời quý vị nam mô thầy giác Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sangha Giá. Và bây giờ là phần câu hỏi và trả lời À, bây giờ còn khoảng 23 phút nữa, như con xin kính mời đạo tràng có thể ờ, có những thắc mắc gì thì có thể hỏi thẳng với sư ạ. À. dạ bạch sư nếu không ai có câu hỏi con xin hỏi trước bạch sư là dạ, có dạ, những khi giống như cái bài mình ở đây á, thì sư Đức Hiền đã à, gọi là dịch ra từng chữ từng chữ đó bạch sư nhưng mà giống dạ. như là có những vị á, thì không có thích tụi con là ghi ra từng chữ giống như Việt Nam vậy à, quý sư thì nói là nếu mà học như vậy thì ờ, sẽ không bao giờ biết đọc hết thì phải đọc thẳng vô tiếng như vậy thì mình nên làm sao bạch sư dạ con xin kính tri ân sư giảng dạy ạ à à bây giờ nó có hai cách cách thứ nhất đó là lúc đầu á lúc đầu á là mình à, mình cũng à, cũng cần có cái cái cái phiên âm à cái phiên âm để cho nó dễ ha nhưng mà đó mình đừng có đừng cứ cứ bám vào cái phiên âm nó hoài ha nếu mà mình cứ cứ cứ, cứ bám vào cái duyên âm hoài á, thì mình không có nhìn thẳng vào cái cái à, cái chữ Bali được cho nên á lúc đầu á giống như mình tập bơi tập bơi mới đầu rồi mình phải phải nhờ có cái à, cái bè cái phao gì đó à, để làm cái điểm tựa để mình bơi cho nó quen cho nó quen cái đã rồi đến một thời gian đó mình tập mình tập mình tập à, mình tập nhìn thẳng vô cái cái cái chữ Bali để mình đọc ha ví dụ như mới đầu á mình mình âm ra ná mô ha mình viết chữ n có bỏ thêm là ná chữ ná n a sắc á ha ná m o mình để thêm cái cái dấu luôn à ná mô ná mô à không là giống như mình mình phiên âm ra cái cái chữ việt để mình dễ đọc nhưng mà mình phải tập mai mốt mình bỏ đi mình nhìn thẳng vô cái chữ Bali mình đọc ná mô ha rồi tá xá thì mình viết tệ t a t à, sắc à, tát s a sắc ha ná mô tá xá thì mới đậu mình âm ra nhưng mà chúng ta đừng có bám vào cái cái cái phiên âm hết thì thì nó nó sẽ mình sẽ không có tiến bộ mình tập tập thời gian cái cái phiên âm đó là chỉ là lúc đầu thôi rồi từ từ từ từ khi mà mình quen cái mặt chữ ra thì mình đọc thẳng luôn thì thì như vậy mình sẽ sẽ dễ dàng mình học bất cứ bài kinh nào cũng được không chứ hồi hồi sư mới vô ờ, làm giới thứ vậy chỉ ờ, mấy vị sư chỉ dạy một bài một vài bài căn bản lễ bái tam bảo rồi có bài uh, karani bài uh, ba hung thôi đó chỉ một vài bài đó. rồi sau này tất cả các bài kinh mình phải tự nỗ lực mình học chứ đâu ai dạy mình nữa đâu đó thành ra đó thành ra mình muốn có cái sự tiến bộ thì mình phải nỗ lực à, mới đầu á là mình cầm mình nương vào cái cái phao cái bè để mình bơi bơi hồi mình bơi nó nhân nhiễm nó thuần thục rồi thì mình bỏ cái phao bỏ cái bè đi mới đầu thì mình cũng nương vào cái cái phiên âm à, để mình nhận diện mặt chữ để mình đọc cho nó dễ nhưng mà thời gian á, mình bỏ bỏ cái phiên âm nhìn thẳng vô cái cái chữ Bali thì mình sẽ sẽ tiến bộ và mình mình đọc tất cả các bài kinh à, mình đọc được hết còn á những cái người mà cứ cứ mà phải phải phiên âm ra à, phải phiên âm ra để đọc thì sao học bài mới không được cứ mỗi lần học bài mới là phải phải nhờ người ta nhờ người ta phiên âm phiên âm ờ, ra để đọc và tới chừng mà cầm cái cái cái bản kinh Bali ấy. tại vì mình học phiên âm quen rồi bây giờ nhìn vô cái bản Bali mình đọc không được đó thành ra nó nó cái phiên âm nó cũng có cái lợi để cho những người sơ cơ mới ban đầu để tập à, nhưng mà tập một thời gian rồi mình phải bỏ đi và mình đọc thẳng vào cái cái chữ Bali thì nó nó dễ hơn và mình sẽ có sự tiến bộ thì xin ờ, giải thích cái ờ, thắc mắc của cô Nguyễn Nhật và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui nó mô thầy giá dạ con xin ký kính tri ân sư giảng dạy ạ à. Dạ, Nguyên Như con xin kính mời Đạo Tràng. À, có vị nào có thắc mắc về cách đọc uh, kinh hoặc là thắc mắc về từ vựng, quý vị xin cứ việc hỏi với sư thắng hoặc là quý vị có thể chat lên Nguyên Như đọc lên cho quý vị. Dạ, xa quý vị. Dạ, một lần nữa con à, xin đánh lễ sư thắp Thanh, à, đánh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, à, kính chào quý bà quý cô. Dạ, sẵn à, sư giải thích về cái à, hồng danh của Đức Phật ừ, Bốt thí là do cái chữ là động từ là là sự giác ngộ còn bút thá là đón giác ngộ à, thì con thấy à, là tên của Đức Phật là ngài còn họ là Gotama nữa Gotama rồi cái tên của ngài là Siddhartha dạ yeah. à, rồi à, họ dịch là cổ đàm á thưa sư rồi à, à, sắc muni à, muni yeah. à, tức là họ dịch âm hán là thích ca mâu ni à, ừ. thì kính thưa sư thì những cái à, danh từ đó nó có ý nghĩa gì không thưa sư dạ à, con xin à, à, nhờ thưa sư giải thích dạ cảm ơn sư rất là nhiều ừ. cái nói chung là mấy cái này thì sư cũng có chuẩn bị hết rồi thành ra thành ra nhân tiện ờ, đạo huynh ờ, hỏi đó thì cũng ờ, rất là rất là tốt thì có nhiều cái danh từ à, ví dụ như ta nói là Phật Phật cồ Đà à, hay là Đức Phật Tổ Gotama thì à, cái à, Gotama đó là cái à, cái họ à thường à, quý vị biết rằng bây giờ cái à, ở bên Ấn Độ nó cũng to tức là tức là cái à, mẫu hệ tức là con cái là họ theo theo họ mẹ à còn cái uh, Gotama là cái họ của của bên bên ngoại à Gotama đó là bà bà, bà di mẫu của ngài đó là bà Gotami đó, đó đó thành ra thành ra người ta nói là à, đức phật Gotama hay là phật tổ Gotama tức là tội theo cái cái họ ha rồi cái tên của ngài đó là xích thát thá hay là âm là sĩ đạt ta à đó à, nếu mà gọi là Đức Phật à, à, sĩ đạt ta đó là gọi cái tên ha. rồi cái chữ mà sắc cái giá sắc giá là cái dòng tộc thích ca à, sắc giá nó là cái cái cái à, cái dòng tộc của những cái vị mà võ tướng à, đó cái cái cái chữ sắc giá nó là cốt cốt lõi nó cứng à đó là những cái vị dòng tộc cái à, dòng tộc sắc giá là của xuất phát từ những cái vị mà võ tướng đó, thì cái đó là là là ở bên nội cái dòng tộc sắc giá là bên nội a đó là cái họ bên ngoại à, nhớ vậy đó ha là mình nói là Phật thích ca à Phật thích ca là gọi theo cái cái cái dòng tộc sắc giá là thích ca rồi rồi người ta gọi là Đức Phật thích ca mâu ni nữa ha đó thì cái chữ uh, à, sắc giá mâu ni cái chữ muốn ý là cái bậc hiền triết cái bậc hiền triết à cái cái vị hiền triết của của dòng tộc sắc cái giá à, à, mình dịch ra thành à, à, Phật thích ca mâu ni à, chữ chữ mâu ni nó là âm từ cái chữ muốn lý muốn lý là cái cái bậc hiền triết bậc minh triết à, đó, sắc cái giá là thích ca đó, cho nên á, là nó có những danh từ à, để chỉ về cái cái giai cấp à, ví dụ như giai cấp là khách với giá à, khách với giá là võ tướng sắp cái giá là là là, là võ tướng ha rồi cái à, âm nữa là là thích ca còn cái cái tên của ngày đó là xích thác thá hay là sĩ đạt ta nhưng mà thường thường á những cái để tôn trọng những cái cái cái à, cái cái vị mà có cái âm đức cao cả người ta ít khi nào là dám gọi cái cái tên à, mà thường thường ta gọi cái à, cái à, cái dòng tộc hay là cái cái làng quê ví dụ như cái trường hợp mà ngài các cái vị trưởng lão các ngài thiền sư đó như ờ, như ngày à, ngày xuê u min à, cái cái cái pháp danh ngài đâu phải là xuê u min nhưng mà vì người ta không có ca ngài là một cái gì à, khả kính đức độ cao siêu cho nên là ta không có dám à, gọi gọi cái cái cái pháp danh của ngài à mà ta gọi cái gì cái cái tên cái là à cái xuất xứ cái ngôi làng của cái vị trưởng lão đó thì cái tên làng của ngài là Sue U Min ha. Sue là vàng U Min là cái cái cái cái hang động à Sue U Min à đó là cái cái cái ngôi làng này hồi xưa kia đó ở trong trong ờ, trong cái ngôi làng của ngài ờ, ở đó là là cái ngày sinh trưởng đó là là cái ở dưới cái chân núi nó có hồi xưa nó có cái cái cái hang động ở trong đó nó có vàng à, cho nên cái cái cái tên cái ngôi làng nó lại vậy đó cái ngôi làng của ngài là ở dưới chân núi của của cái cục cái cục đá vàng đó đó là cái cái làng của ngài sinh trưởng ở đó cho nên cái ngôi làng đó có tên là Sue U Min à, cho nên là sau này á, người ta gọi là ngài ngài Sue Minh không à không à, nhưng mà người ta đâu có biết có nhiều người không biết người ta tưởng ông ngài cái pháp danh của ngài là vậy không phải à cái cái cái cái làng quê cái nơi sinh trưởng à, những cái vị mà có ân đức à, à, lớn cao cả những cái vị trưởng thượng đó thì thường thường phải gọi vậy à đó dụ như ờ, à, ngày hòa thượng pháp lạc thì hồi đó, đó à, là ờ, đi ờ, đi họp á à, mấy vị mà ở bên ờ, mấy cái vị hòa thượng ở bên bắc tông đó đâu có đâu có, có gọi là là hòa thượng pháp lạc đâu ông gọi là ông ngài pháp bảo tại vì ngài lập ra cái chùa pháp bảo đó, thành ra thành ra ở bên bắc tông thì họ tôn trọng họ không dám gọi cái pháp danh của ngài mà họ gọi là hòa thượng pháp bảo mà đó thành ra mình phải hiểu vậy à tức là cái cái cái danh từ nó chế định mà chế định tục đế thì có có có nhiều cái lắm ha là à, à, à, ví dụ như là Gautama là là gọi là Phật Phật Gautama à, à hay là giáo pháp của Đức Phật à, Gautama hay là Phật tổ Gautama là gọi theo cái cái dòng dòng cái tên dòng họ à, cái cái à, cái họ à, cái họ đó rồi nếu mà gọi là à, đức phật thích ca à, tức là sắc giá à, tức, rồi nếu mà gọi mà bồ tát sĩ đạt ta tức là trước khi mà ngài thành phật ngài là bồ tát ngài là thái tử thì cái uh, tên của ngài đó là được uh, được đức vua tịnh phạn đặt là xích thác thác à, hay là sĩ đạt ta rồi nếu mà gọi là Phật thích ca mâu ni tức là từ cái cái danh từ Bali nó là sắc cái giá mú ni tức là bậc hiền triết à, bậc hiền triết dòng họ thích ca à, hay là Phật thích ca nó là như vậy à, xin giải thích cái à, à một số các cái danh từ mà liên quan đến à, Đức Phật à, để quý vị nắm rõ để có đôi lúc ở trong kinh sách á, có những cái chữ á, để mình không có không có bị bối rối à. thì xin giải thích cái thắc mắc của đạo huynh dạ, chúc đạo huynh nhiều sức khỏe an vui nó mô bức thầy giá dạ con ờ, kính tạ ơn sư dạ với sự cho phép của đạo tràng thì đạo huynh ờ, xin hỏi thêm câu sư nữa dạ ờ, chúng con thì ít khi hỏi hai câu liên tiếp lắm thì do sư giải thích là do cái chữ sắc giá thì do cái dòng họ của đức phật là họ dòng họ thích ca à, thành chính vì cái lẽ đấy mà có lẽ mấy sư ờ, bên đắc tông thì họ lấy cái họ thích cho nên nó gần gũi với ờ, đức phật chẳng hạn cho những danh sư ờ, bên đắc tông như là thích ừ, à, minh châu thích nhất hạnh thích thanh từ thì à, tại sao bên nam tông mình không lấy họ thích cho nó gần gũi được à, với đức phật ạ à? à, xin con hỏi cái câu có vẻ hơi tế nhị chút mà con rất là tò mò nếu sư dạ. hoan hỷ thì giải thích dùm cho con và đầu đề dạ nam mô bút thầy dạ à, à các à, vị mà lấy cái à, theo cái chữ thích đó là nó từ cái gọi là khi mà xuất gia à xuất gia trở thành thích tử tức là thích tử là con con của dòng họ thích ca à nhưng mà đó chúng ta biết rằng đó ở trong kinh nếu mà những cái, vị nào mà đức phật gọi là con trai của đức phật hay là những vị thích tử là những cái vị này ít lắm là phải đạt đến sơ đạo sơ quả tức là thấp nhất là phải tu là quần còn không là phải đạt đến cái a la hán thì đức phật nó gọi là là con của như lai hay là các cái vị uh, xuất gia thích tử đó thành ra mình phải hiểu như vậy nhưng mà à, các cái vị bên bắc tông á, thì thường thường à, lấy cái, cái, cái à, có cái chữ chữ thích à rồi nhiều khi á, là người ta cũng cũng à, dùng cái chữ này nữa để ta nói nó, nó cũng không hay lắm ha thành ra thì thôi cái đó là cái cái chế định à, cái chế định của ờ, thế gian ở sau này chứ cái thời kỳ thời kỳ của đức phật thì, thì không có chuyện đó không? hay là những cái danh từ như là như là đại đức nè hay là thượng tọa nè hay là hòa thượng rồi gì đó là là những cái danh từ đó là nó sau này không? chứ còn khi mà xuất gia thì cái ờ, gọi là à, thích thú à, âm là tỳ kheo tỳ khu gì đó tỳ khu nha còn bên ờ, bên uh, bắc bắc truyền thì gọi là tỳ kheo tùy theo cái cái cái ờ, cái, dịch à, à đó rồi khi mình xuất gia là bị à, tỳ khu rồi à, vị tỳ khu 5 năm à, rồi 10 năm à, các vị mà từ 20 hạ trở lên á, thì gọi là là thê rá dưới thê rá gọi là từ cái danh từ là các bậc trưởng lão nè là những cái bậc mà có khả năng để cho các cái vị khác xuất gia à, trở thành tỳ khưu à, thì gọi là trưởng lão à, rồi nếu mà cao hơn những à, cái vị mà đó nữa đó là ma há thê rá là các bậc đại trưởng lão hết chứ không có chứ không có à, không có cái danh từ là là đại đức rồi là thượng tọa rồi hòa thượng không có ha nhưng mà sau này đó tại vì tại vì người ta quen dùng cái cái cái danh từ đó à, cái danh từ đó là nó nó có xuất hiện từ ở bên à, bên à, bắc truyền nhưng mà rồi nó thông dụng rồi bắt đầu người ta người ta quen dùng cái danh từ đó à, ví dụ như ờ, mấy vị mà thì theo mà cỡ khoảng chừng ờ, năm sáu hạ thì gọi là đại đức à, từ à, 10 hạ 15 20 hạ thì ra ta gọi là tu tọa à, từ khoảng à, 30 hạ 40 hạ thì ta gọi là hòa thượng thì à, tại vì cái cái truyền thống bên ờ, Phật giáo bất tâm bất truyền thì nó như vậy à, cho nên là bây giờ à, cái người phật tử họ quen họ dùng như vậy rồi nhưng mà cái danh từ này là nó danh từ chế định đó, của thế gian thôi chứ còn sự thật ra khi mà xuất gia rồi là sa môn à rồi đó. và những vị nào mà đạt đến à, thánh đạo đó thì gọi là sa môn thích tử đó là con Phật tại vì sao tại vì á, trong kinh là quý vị nhớ rằng á à, bậc tu đà quần đã thoát khỏi cả bốn đường dữ không còn phạm phạm sáu điều ác là năm tội đại nghịch và cách xu hướng theo ngoại đạo tức là khi một cái vị mà đã đặt tạo quả tu đầu quần rồi đó là cái vị này có cái niềm tin bất động với tam bảo cái vị này không bao giờ mà còn theo các cái cái ngoại đạo nữa. nha còn mà cái người mà chưa có chưa có đạt đến cái cái cái cái, cái sơ đạo sơ quả hay là thánh đạo tu đà quần á là những người này có có thể có thể cái niềm tin bị bị lung lạc như thường à, cho nên là khi nào mà Đức Phật dùng cái danh từ là sa môn thích tử à, con của Như Lai là mấy vị này á thấp lắm là phải đạt đến sơ đạo sơ quả hay là thánh nhập lưu tu đầu quần ha và những vị cao tột là vị a la hán nhưng là thường đó thường đó là những cái vị a la hán thì đức phật nó gọi là con của như là à, sa môn thích tử đó là những cái chỉ cho những cái vị a la hán à, thì chúng ta chúng ta hiểu như vậy còn khi mà mình dùng cái cái mình để mà thích đó là mình cũng hơi lạm từ không? hay là hay là cái mình gọi là cái người phật tử vậy phật tử con phật nhưng mà mình dùng cái danh từ à, tại vì bây giờ đa số người ta dùng như vậy rồi à, chứ đúng ra là người cận sự nam cận sự nữ tức là những cái người gần gũi gần gũi tam bảo à, gần gũi hay là những cái vị mà hộ pháp à, hộ tăng chứ còn chưa gọi là phật tử được phật tử là phải là là các bậc thánh nhân mới được à, nhưng mà điều bây giờ cái cái cái ngôn từ cái chế định của thế gian này. bây giờ á, mà mình kêu người ta mà cận sự nam cận sự nữ có đôi lúc người ta không có hài lòng à, thành ra mình gọi là phật tử để cho người ta vui nó quán hỷ mà cái gì á có nhiều khi người ta vui tôi quán hỷ tôi mới tới chứ mà nhiều khi mình mình gọi mình cận sinh nam cận sinh nữ không là người ta không thích nó khổ vậy <laughs> không thành ra có những cái à, ngôn từ chế định nó xuất hiện thời sau này à, thành ra thôi à, tùy tùy nghi mình sử dụng những cái hoàn cảnh cho nó thích hợp là được à, chứ mình cũng không nên dính mắt à, vô vô cái cái ngôn từ chế định nó quá không tốt à, thí dụ như có trường hợp này nhiều người phải gọi tôi là, là đại đức à. à phải gọi tôi là thượng tọa phải gọi tôi là hòa thượng à. À, thì nếu mình dính mắt mình chấp thủ vô cái ngôn từ đó là không đúng à, cái vị xuất gia à, chỉ là cái danh từ chung là bị tỳ khu rồi à, hoặc là à, à, nếu mà cao hơn là vị trưởng lão rồi thế thôi à, chứ không có chứ không có chức tước ờ, thế này thế kia đó đi tu là đã đã đã xóa bỏ cái cái cái cái, ờ, cái giai cấp rồi mà bây giờ mình còn phải chức vụ địa vị thế này thế khác ờ, đâu phải cái cái cái hạnh của người tu ra nhớ như vậy à, xin giải thích cái thắc mắc của đạo huynh và dạ, chúc đạo huynh nhiều sức khỏe an vui dạ con uh, tạ ơn sư câu trả lời rất là chi tiết rất là cặn kẽ và rất là rút ráo của sư trước khi nhận biết lại cho cô trưởng lớp như như thì ờ, còn cũng chân thành kính à, kính chúc quý sư à, chư quý vị à, được sức khỏe à, thân thân thân tâm an lạc và một ngày sống trong chánh niệm dạ, nam mô bích thầy gia dạ. sa thú sa thú sa thú anh đạo huynh đã um, hỏi câu hỏi để cho cả lớp cùng học hỏi theo và dạ, con à, thấy thời gian bây giờ cũng là 10 giờ 32 phút ở bên Mỹ rồi Dạ con xin kính thỉnh sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối ngày hôm nay ạ. À. À, trước khi à, trước khi tụng kinh à, phúc chúc à, để kết thúc buổi sinh hoạt dạ không biết là quý vị còn nghe không à dạ con bạch sư à dạ à, cũng nói thêm về cái hai cái chữ mà quý vị thường dùng đó là là là, là chữ sư với chữ thầy à, tại sao mà gọi là sư tại sao gọi là thầy để mình biết chữ sư là gọi theo cái uh, tiếng hát tiếng hát tức là những cái người mà có có có khả năng chỉ dạy à, những người có khả năng chỉ dạy hướng dẫn nó là từ cái danh từ là sư phụ đó ha, ha. À, còn cái chữ thầy á, cái chữ thầy cái nghĩa cũng giống vậy tức là những cái người mà có có cái khả năng để mà giảng dạy hướng dẫn chỉ dẫn mình nhưng mà cái chữ thầy nó là chữ tiếng nôm à, thành ra đó thành ra đó, mình gọi là sư thì cũng đúng mà thầy cũng đúng cái nào cũng đúng hết chứ không có không có gì sai nhưng mà có nhiều khi á, là gọi thầy là không chịu à, à thầy thầy gì sư à, rồi bên kia mình gọi à, là, là, lỡ mà quen miệng gọi là sư không chịu phải thầy đó đó thành ra đó chúng ta hiểu rằng cái danh từ sư à, thầy là những cái vị có khả năng à, để hướng dẫn chỉ dạy chúng ta về cái cái lĩnh vực về Phật pháp mà thôi không? chứ còn à, những cái cái môn học của thế gian thì mấy sư đâu có rành đâu ha mấy sư chỉ biết về Phật pháp à vậy đó thì à, trong cái điều kiện khả năng mình có thể mình hướng dẫn mình chỉ dạy cho cho cái à, hàng cận sự nam cận sự nữ là mình giảng dạy chỉ dẫn cho phật tử thì à, thì gọi là sư hay là thầy cũng được đó để hiểu biết vậy đó yeah, dạ, bây giờ thì uh, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ xin uh, mặt chư tăng uh, tụng kinh phúc chúc đến đạo tràng để kết thúc buổi sinh hoạt với phước báo này kính cầu mong uh, chư tôn đức pháp hải khang ngang chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui à, cầu mong chư thiên với quan nghị phước báo cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc Pawatu Sappa Mangalang Rakhantu Sappa Devata Sappa Buddha Nuva Vena Sada So Thầy Pawantu Te Pawatu Sappa Mangalang Rakhantu Sappa Devata Sappa Dhamma Nuva Vena Sada So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 Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để sám hối Phật Pháp Tăng cũng như hồi hướng đến chư thiên ạ. Ua ta ge na wan de hang bà đà bằng sung qua rua ta măng bùa thê yo ca lý tô đô sô bùa thô khả ma tú tăng ma măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý gây nên cuối sinh quay phật vô biên cho con sắm tội tiền khiên từ rài ua ta mang ghê na quanh đê hăng tham man cha duy thắng hòa răng tham mê vô ca lý tô đô sô tham mô kama tú tăng ma măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sanh cuối sinh pháp học pháp hành cho con sám tội tâm thành từ đây ua ta mang ghê na quanh đê hăng sang khăn cha đuôi thô tà măng sang khê vô ca lý tô đô sô sang khô kha ma tú tăng ma măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng cuối sinh chư thánh phàm tăng cho con sám tội ăn năn từ dài Dạ đề qua tà san ti vi hà ra qua si ni thủ bê khà rê bồ thi khà rê tà hân tà ta tham ma da ne na pha quan tu pu chi ta so thân ca ron te ta vi ha ra mang da le Thế ra cha mắn cha na wa ca cha phân ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. ma cha de sa ni ma cha u sa ra sam ba na phu ta sukita pha quan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ca ni ya ni can tham ma wa rang pa tình cha te sam bề bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chỉ rằng sát tăng tham mô tham man tha ra cha pung ga la sang cô hô tu sa mắc go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang ka tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu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 chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp đồ để vào thiền căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho hết đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa bình, nguyện thải chúng sanh khỏi hoàng kết, nguyện cho nhân loại sáng tu hành, nguyện dình tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành.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 Em cảm ơn đạo tràng ạ. À. Sa thụ, sa thụ, sa thụ.